Ok hello, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với kênh uh, tiếng số kèo cũng như là cái kênh uh, tiếng bóng đá nha. Thì kênh tiếng bóng đá là cái kênh mà tiếng vừa mới lập đấy nên anh em uh, uh, hãy để lại cho tiếng một lượt đăng ký theo dõi hai cái kênh này nha. Đây, anh em có thể vào cái kênh uh, tiếng số kèo. Uh, anh em bấm vào vào cái chữ kênh. Trên cái thông tin này bấm vào chữ kênh là sẽ thấy cái kênh tiếng bóng đá của tiếng nha. Thì uh, uh, cái kênh này tiếng sẽ uh, tập trung đăng nhiều cái video về nhận định cũng như là phân tích nhiều cái trận đấu hơn và đưa ra những cái má kèo mà mà uh, Ờ, chuẩn hơn để cho anh em theo đó thì anh em nhớ để lại một lượt đăng, đăng ký kênh tiếng bóng đá cũng như là cái kênh uh, ờ, tiếng số kèo nhé ok thì quay lại với cái video ngày hôm nay tiến sẽ phân tích nhận định cho anh em một cái trận đấu uh, tại uh, La Liga ở vòng đấu thứ 25 trận đấu cuộc giữa Real với Atletico Madrid đấy thì cái trận đấu này được diễn ra vào lúc 3 giờ khuya hôm nay cũng như là rạng sáng ngày mai nha anh em đó à, nhưng trước khi đến với trận đấu này thì thì tiến cũng có đôi lời muốn uh, chia sẻ với các anh em nha thì uh, có nhiều anh em ấy hỏi tiến là là uh, các mã kèo mà tiến châu có chuẩn không rồi vào nhóm rồi có có kèo trong nhóm thì cũng có chuẩn không hay hay là cho bừa cho bậy hay là vào nhóm có lấy lọc phí gì tụi anh em không ấy thì tiến nói thẳng với anh em chứ nhóm của tiến thì hoàn toàn miễn phí nha chỉ cần anh em có đủ hai cái điều kiện mà tiến đặt ra thì tiến sẽ hoàn toàn đưa các anh em vào nhóm một cách miễn phí không lấy lọc lá gì hết đấy thì cái thứ nhất là anh em phải có số vốn ít nhất là từ một củ hai củ trở lên đó cái thứ hai là anh em phải chơi cùng trang với cái nhóm của tiến ok cho anh em thì anh em có một cái số 4 ờ, một hai cũ ấy thì thì, thì tiến mới có thể dễ dàng để chia kèo cho anh em ra vào à, cũng như là dần lại các mã tỷ số để cho anh em có lãi còn nếu cái số 4 vài trăm thì thì rất là khó cho tiến có thể chia cho anh em nha cũng như là anh em đừng có suy nghĩ đến cái việc là cầm vài trăm vào rồi, rồi à, xin kèo rồi đánh chỗ khác hay là cầm vài trăm nó sẽ ăn lên được vài củ vài chục củ thì cái chuyện nó sẽ sẽ không có xảy ra đâu nha anh em đó thì tiếng nói thẳng với anh em là vậy nếu mà cần vào nhóm thật sự đang thua tha hay là đang ờ, sao bờ muốn vào nhóm gỡ gạt cùng đi với tiến ở chặng đường dài ấy, thì uh, phải có hai cái điều kiện đó thì tiến sẽ đưa vào nhóm anh em nhớ nha ok thì uh, <coughs> quay lại với cái cặp đấu này thì uh, tiến sẽ trước khi mà nhận định phân tích tiến sẽ cho anh em xem về cái tỷ lệ kèo mà những cái đã đưa ra trong cuộc đối đầu này nha đây thì uh, hiện tại nhà cái đã đưa ra cái tỷ lệ kèo là đội khách Atletico Madrid chấp đội chủ nhà uh, Girona với cái mã kèo chấp là 0.25 cùng với mã 0.5 này rồi còn có mã 0.75 này đấy bên cạnh đó còn có mã kèo đồng nữa nha anh em nhưng mà cái mã kèo đồng cả chặn này là uh, đang có cái tỷ lệ ăn kèo uh, khá là thấp thì ví dụ như mã kèo đồng anh em nằm vào đội khách Atletico thì chỉ ăn cái mức là một ăn 0.53 thôi có nghĩa là anh em bỏ một mi bỏ một củ ra anh em có thể ăn được 530k ờ, đấy à, bên cạnh đó còn có mã kèo tài xỉu này hai hòa 2.25 rồi 2.5 2.75 đấy rất nhiều mã kèo cho anh em lựa chọn luôn à, còn có mã kèo tỷ số nữa này đó à, ngoài ra còn có kèo thẻ kèo gốc rồi còn nhiều kèo khác nữa anh em nhưng mà những cái mã kèo đó trước giờ bóng lăn thì thì nhà cái sẽ đưa lên kèo trên trang cho anh em vào à, tầm hai ba tiếng thôi là các mã kèo sẽ có đầy đủ hơn riêng tiếng thì nhận định phân tích cho anh em cái trận đấu này khá là sớm nên uh, uh, hiện tại chỉ có bấy nhiêu mã kèo để cho anh em tham khảo thôi đấy À, còn cái việc mà mà hồi nãy tiến có nói anh anh em là hai điều kiện để vào nhóm ấy cái điều kiện thứ hai là có một cái trang để chơi à, vào chung chơi chung cái trang với nhóm của tiến thì đây <coughs> đây khi mà anh em chơi trên trang ấy thì, thì anh em sẽ có rất nhiều mã kèo để anh em tự lựa chọn có thể ra vào một cách uh, tùy thích đó cũng như là anh em có thể bán kèo nè đó à, thì thì những cái mã kèo mà tiến đưa cho anh em trên nhóm trước kia giờ bóng lăn thì tiến cũng đã soi phân tích rất là kỹ à, cũng như là, là những cái thông tin lực lượng về đội hình này rồi rồi về à, à, các cầu thủ có ra sân hay không rồi à, tình hình chấn thương của hai đội ra sao rồi cái kiểu rồi tiến mới soi mới đưa lên cái mã kèo chuẩn cho anh em được chứ không phải là cho bừa cho bậy anh em nhé đấy còn có nhiều anh em chơi banh bóng mà chơi theo cái kiểu mà chỉ biết được đội mạnh đội yếu đấy rồi chị theo thấy độ mạnh là theo rồi rồi thấy độ mạnh chấp độ yếu cao quá cũng theo độ yếu thì anh em chơi cái kiểu đó cũng như là hên xui may rủi anh em còn tiếng ở đây là tiếng phải đi phân tích nhận định từng cái trận đấu một từng cái đội bóng đó là có đội hình gì rồi chơi với sơ đồ nào rồi cầu thủ nào bị chấn thương đấy thì chơi bên bóng đầu tư thì thì thì anh em phải à, biết được những cái chuyện đó thì mới có thể cái tỷ lệ thắng nó mới cao được đấy chứ anh em mà chơi hên xui chỉ cược theo cái đội thắng đội thua mà mà không biết được về cái tình hình lượng hay là cái cầu thủ nào có chơi ra sân với sao thì à, sẽ rất là khó để anh em thắng kèo đó chơi theo kiểu hên xui thôi đó anh em tốt nhất là không nên chơi như vậy nha còn cái việc uh, tiến đã nói nhiều lần rồi thật sự anh em đang thu tha xa bờ muốn vào nhóm thì cứ liên hệ cho tiến qua cái zalo hoặc là cái telegram tiến sẽ để trên uh, uh, phía dưới góc màn hình ở trong cái video này ok cho anh em đó à, thêm một việc nữa anh em mà chơi cùng trang với tiến như cái điều kiện thứ hai mà tiến đã nói thì anh em thấy này khi mà anh em vào kèo mà tiến đã đưa trên cái cái cái nhóm cho anh em theo nếu như mà tầm 15 phút mà diễn biến trận đấu đó diễn ra tiến mà thấy cái kèo đó không ổn thì tiến sẽ báo liền lên nhóm cho anh em để anh em bán cái mã kèo đó đấy hoặc là tiến sẽ đưa ra mấy kèo gung hay là cái mã kèo khác để cho anh em dằn lại để để để không có bị lỗ để không có bị uh, uh, cũng như là thô lỗ này rồi hạn chế lại cái cái cái số vốn của anh em để anh em uh, kiếm được cái nhiều cái lợi nhuận hơn đó cái việc đó mà anh em chơi cùng trang với tiếng thì, thì nó sẽ rất là có lợi cho anh em còn khi mà anh em chơi báo ngoài qua thầu qua cỏ ấy, thì như cái mã kèo ví dụ như mã kèo Atletico chấp 0.25 này với mức cược là một ăn 0.8 có nghĩa anh em bỏ một củ là ăn được 800 đấy nhưng mà khi anh em mà chơi bên bên ngoài qua thầu qua cỏ ấy, nó chỉ đưa cho anh em cũng giống với cái mã kèo 0.25 này nhưng nó chỉ cho anh em ăn ở cái mức là à, một ăn 0.65 hay ăn 0.7 thôi đấy có nghĩa anh em chỉ bỏ à, một củ ra anh em chỉ ăn được cỡ 600 ngàn thôi đó còn trên trang anh em vẫn ăn đủ không bị mắc like một đồng nào hết đấy nói chung là chơi trên trang có rất nhiều cái lợi nha anh em còn chưa tính cái việc là anh em chơi bên ngoài báo, hầu à, qua cò các kiểu rồi rất là phiền phức nhiều vấn đề này cũng như là bị uh, dính líu tới pháp luật nữa anh em đó nói chung là rất, rất là các cối luôn đúng không anh em thì tiến chỉ chia sẻ với anh em bấy nhiêu thôi nếu mà anh em cần gì cứ liên hệ cho tiến qua cái zalo hoặc là cái telegram này ok thì uh, quay lại với cuộc đối đầu của hai đội bóng này thì uh, à, cái mã kèo mà tiến đã chia sẻ cho anh em xong rồi trước khi mà tiến đưa ra cái sự lựa chọn của mình thì anh em hãy cùng tiến đi phân tích cũng như là nhận định về cái cặp đấu này để à, à, chúng ta có thể đưa ra những cái mã kèo chính xác nhất đấy ok thì quay lại với cuộc đối đầu này trước tiên tiến sẽ cho anh em xem về cái đội hình ra sân của cái đội chủ nhà Girona đây thì Girona ở uh, trận đấu này sẽ ra sân với cái sơ đồ là 433 quen thuộc này uh, và huấn luyện viên uh, Michel sẽ không có được cái sự vụ của uh, Jaren Herrera này cũng như là danh to này hay là uh, Ibrahima KB này đấy còn cái trường hợp của uh, sẽ có thể ra sân trong cái uh, trận đấu này do đã bình phục chấn thương ok cho anh em thì thằng Rirona này đã áp dụng cái đội hình 4-3 ở hầu như là hơn 20 vòng đấu ở La Liga rồi và cái cái đội hình này cũng mang lại rất là nhiều cái thành tích dành cho Rirona thì anh em có thấy trong mùa giải này Rirona đã trải qua được uh, 24 trận đấu và có được 30 điểm đó thì cùng với đó là 8 chiến thắng 6 hòa và 10 thất bại à, và số bàn thắng thua là 38 bàn thắng và để thủng lưới 38 bàn tỷ số ờ, thắng thua là ngang bằng nhau cho thấy là cái thành tích của thằng Girona này cũng không đến nổi tệ nha anh em cũng là một cái đội bóng rất là khó bị hạ gục ở ờ, La Liga mùa này đấy à, còn về cái phong độ của thằng Girona thì anh em có thể thấy này ở 10 trận gần nhất tại 10 ờ, trận gần nhất tại La Liga thì cái thằng Girona này có được 4 ờ, chiến thắng, hai hòa và 4 thất bại. Một cái ờ, tỷ số rất là đồng đều nha anh em, không có trên không không có cái phong độ cũng tương đối là tốt đấy. Đấy. Và những trận thua của thằng Girona này à, như là trận thua trước Barcelona này, rồi trận thua trước Villarreal này, đó đều là những đội bóng mạnh nhưng chỉ thua với cách biệt từ một bàn trở lại mà thôi. Đó. Trong đó thì có những cái chiến thắng rất là đậm trước đối thủ như là trận thắng 6-2 trước Almeria ngay trên sân nhà nè anh em đấy một cái hàng công của thằng Riona này đang thi đấu uh, khá là tốt uh, và cũng có trận đấu hạ gục được Valencia với tỷ số 1 không luôn này đó và gần đây nhất thì thì uh, sau khi mà trải qua hai cái trận thắng đậm như là trận thắng 6-2 trước Almeria và trận thắng 3-2 trước uh, Bilbao thì thì cái thằng uh, Retafe này đã hạ gục Riona ngay trên sân nhà của Retafe với tỷ số là 3-2 đấy thì sau cái trận thua này Riona đã đã uh, uh, tụt xuống cái vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng nhưng mà cái cái việc này không quá không có thành uh, uh, quá quan trọng với, với Girona anh em tại vì cái mục tiêu của Girona hiện tại thì anh em nhìn vào xếp, bảng xếp hạng có thể thấy mục tiêu của đội bóng này hiện tại chỉ nằm ở giữa bảng xếp hạng và thoát khỏi cái nhóm nguy hiểm thôi nhưng mà hiện tại thì Girona đã bỏ xa nhóm nguy hiểm uh, à, chỉ với 5 điểm cách biệt mà thôi tuy là hơn tới 6 bậc trên bảng xếp hạng nhưng mà chắc chắn là thằng Riona này sẽ không muốn phải à, à, bỏ cái vị trí này và phải tụt xuống cái vị trí cầm nhóm cầm đèn đỏ phải chơi ở giải à, à, hạng nhì vào mùa sau đấy và Real nếu mà muốn tiếp tục thi đấu ở La Liga ở mùa giải tới thì chắc chắn Real phải làm tốt hơn làm tốt hơn nữa ở thời điểm hiện tại đó chứ không thể nào mà chủ quan với 5 điểm này mà mà thi đấu uh, một cách mà cẩu thả như là chặn thua hai ba chân Retafe được đấy và còn về đội khách Atletico thì uh, ở trận đấu này uh, Atletico sẽ ra sân với cái sơ đồ dự kiến là 532 và với uh, cặp tiền đạo mũi nhọn của Atletico đó chính là The Bay với Griezmann đấy còn hàng tiền vệ của uh, Atletico ở ở trận đấu này là Coca này hay là Rodente này cùng với đó là Thomas Lemmer đấy thì những cái cầu thủ này ở mùa giải này thi đấu uh, cũng ở mức trung bình thôi tiếng đánh giá là uh, cái hàng tiền vệ của Atletico mùa, mùa giải này thi đấu uh, nó không có được uh, đồng đều như các mùa giải trước nha anh em đó <coughs> thì bên cạnh đó thì huấn luyện viên Simban cũng sẽ không có được cái sự phục vụ của cái thằng uh, Redulon này cũng như là The Bao này hay là Mandava do chưa mình phục chấn thương và không thể ra sân ở cuộc đối đầu này đấy và nhìn vào bảng xếp hạng anh em có thấy Atletico chỉ có được 45 điểm sau 24 vòng đấu à, với 13 thắng 6 hòa và 5 thất bại ghi được 38 bàn thắng và để hủng lưới 19 bàn thì Atletico hiện tại kém Real ở vị trí thứ hai đến 11 điểm cách biệt và kém Barcelona đến 22 20 uh, xin lỗi em đến 17 điểm cách biệt đấy một con số à, khá là uh, khá là xa và và gần gần như là Atletico sẽ không còn cái cơ hội để đua cái ngôi vô địch La Liga mùa này nữa đấy cái vị trí hiện tại mà Atletico cần nắm giữ quan trọng nhất là cái vị trí top 4 tại à, top 5 4 top 5 tại La Liga mà thôi. Đấy. Vì anh em thấy này, vị trí top 5 là Betis cũng chỉ đang kém Atletico với 4 điểm mà thôi. Còn vị trí thứ 6 là Villarreal cũng chỉ kém Atletico với 8 điểm thôi. Còn phía trước La Liga còn đến uh, ờ, 14 vòng đấu nữa Đấy, cho nên sẽ không nói trước được điều gì hết nếu như mà thằng Atletico này thi đấu à, không được ổn định ở các trận đấu sắp tới. Đó. Thì cái giai đoạn gần đây thì Atletico à, sau cái à, thời gian đầu mà thi đấu à, khá là tệ hại thì thằng Atletico này đã tìm lại được chính mình. Đó, với sau trận thua trước Real Madrid ở cái cúp nhà vua thì à, Atletico đã bất bại liên tiếp ở 6 trận thi đấu gần nhất với 4 chiến thắng và hai trận hòa. Thì anh em để ý này, trừ cái trận thắng 6-1 ờ, gần nhất trước thằng Sevilla trên sân nhà do thằng Sevilla là phải chơi thiếu người ở đó thì ờ, năm trận đấu trước đó Atletico chỉ ghi được tối thiểu là mỗi mỗi trận một bàn mà thôi đấy cái thành tích ghi bàn rất là hạn chế nha anh em dù cho gặp những đối thủ kém hơn như là thằng Osasuna này Kenta Getafe hay là Bilbao đấy các đối thủ này đều được đánh giá là kém hơn cái thằng Atletico rất là nhiều nhưng mà Atletico chỉ có được uh, một bàn thắng trên mỗi trận mà mà thôi thậm chí là còn có một trận hòa trước uh, ờ, Ratafe với tỷ số một điều này đấy thì uh, xét về tất cả cũng như là là về cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra thì uh, tiến lại uh, kết cái thằng Girona nhiều hơn đó và các trận đấu này nếu như mà anh em uh, tin tưởng vào Girona với cái tư cách là đội chủ nhà và có thể uh, chỉ có thể từ hòa đến thắng trước ờ, Atletico có thể tạo bất ngờ trước thằng Atletico này anh em có thể tự tin vào cái mã kèo đồng là anh em bỏ ra một ăn 1.58 có nghĩa anh em bỏ ra một củ anh em có thể ăn được một ờ, một củ 580k đấy cái mức ăn rất là cao nha anh em cho đó là dành cho cái mã kèo đồng thôi đấy còn riêng tiếng thì sẽ sẽ ưu tiên cho anh em nên vào cái mã là kèo chấp 0.5 Giona được chấp nửa trái cả chặn đấy à, ờ, tiếng sẽ lên cho anh em cái mã kèo này, này. đây Tiến sẽ ưu tiên cho anh em chọn cái mã kèo à, à đội chủ nhà Girona được chấp à, nửa trái cả trận này đấy Tiến chỉ chốt cho anh em duy nhất một mã kèo này thôi nha anh em nhớ nha Girona đội chủ nhà được chấp nửa trái cả trận đó vì hiện tại các mã kèo khác như mã kèo tài xỉu này nè Tiến sẽ cho anh xem anh em xem qua cái về cái lịch sử đối đầu như ở à, bốn trận gần nhất thì trong đó là có hai trận về xỉu và hai trận về tài nói chung là cái tỷ lệ tài xỉu khá là khó đoán ở cụ đối đầu này đấy nhưng mà thằng Atletico tuy là giành chiến thắng ở hai trận đấu gần nhất nhưng uh, cũng như là ở trận lượt đi Atletico cũng đã giành chiến thắng là 2-1 cho Girona này nhưng mà về cái trận lượt về này với cái điểm số trên uh, bảng xếp hạng cũng như là cái phong độ của hai đội hiện tại thì thì tiến tin là chắc chắn là cái thằng Girona này sẽ không dễ để bị hạ gục trước Atletico cũng như là ở trận gần nhất Girona thắng thằng Almeria trên sân nhà với tỷ số tận 6-2 đấy trước đó Girona cũng có được chiến thắng 1-0 trước thằng Valencia còn Atletico thì cái trận gần nhất cũng có phong độ tương đối tốt nha anh em nhưng mà ở trận gần nhất thì Atletico lại bị à, lại lại phải à, hòa trên sân của Real nhưng mà xét về tất cả thì Girona đang có cái phong độ cũng như là cái cái à, thành tích ghi bàn ấn tượng hơn nhiều so với Atletico nên à, về cái mã kèo hiện tại Tiến chỉ kết cái thằng Girona nhiều hơn đấy nên em nếu mà à, trùng máu với Tiến thì anh em có thể vào cái mã kèo à, chủ nhà Girona được chấm nửa trái cho trận đấu này đấy còn ngoài ra các mã kèo khác nếu mà anh em uh, kết mã nào thì có thể vào mã đó rất là nhiều mã kèo cho anh em lựa chọn luôn ok thì tiến cũng sẽ kết thúc cái video này tại đây à, nếu mà anh em thấy hợp ý chung máu anh em cứ vào nha đấy còn những mã kèo mà chuẩn hơn cũng như là những mã kèo vip thì à, trước giờ bóng lăn tầm à, 30 phút đến một tiếng à, lúc đó có cái đội hình chính xác hơn cũng như là chuẩn hơn về à, cái cuộc đối đầu này thì tiến sẽ đẩy lên trên nhóm cho anh em à, à, soi kèo lại đấy nếu mà có gì thay đổi tiến sẽ lập tức đẩy lên trên nhóm cho anh em theo ok cho anh em đấy thì uh, quay lại với cái kênh youtube tiếng sâu kèo cũng như là cái kênh uh, anh em kéo lên tí nè sẽ thấy cái kênh tiếng bóng đá đấy anh em nhớ để lại hai cái lượt follow cho thấy kênh này của tiếng nha ok chúc anh em luôn thắng ở các mùa kèo sắp tới mà anh em đã đầu tư